con lợn 40 cân bây giờ anh em đang uh, cạo lông thì nó thui và mổ xẻ rồi lên mâm thôi làm theo cố lá bên nhỉ cố lá cố lá chuối đặc sản dân tộc mường rất nhiều món luôn lòng Đấy. thịt luộc thịt nướng xương hầm các kiểu con là điệu lợn thui Cơm đồ nhà, gác nước vác, lợn thui ngày lui tháng tới Bản sắc dân tộc Mường nhé các bạn nhé Nay các bạn đang xem video thịt lợn Mường làm theo cố lá ẩm thực đặc sản dân tộc Mường Đưa bọn tao biết đi gì Phương Làm lại thế cho mày con ngắn hơn con kia Cái con, mà này chỉ bốn 48 cân Không, con này vẫn được năm chục cân Ngắn nhưng mà nó lại Cầm giữ được cân cho điều hòa Bà, phàng sửa Quả tao, thằng hại thì con lợn xẻ Buồn, bốn chữ đất đấy Gần ba tạ Con biết à oh, anh lỡ đường ông chân thế mới à thì liền thì của anh ui ảnh rồi đó dạ. được rồi đấy ba mà ba đây hai sắp mà chứ giờ chúng mày sắp hay đấy là được đấy không từ từ được không thằng, thằng nạc thì thằng mớ ít hơn nhiều hơn thằng nạc tí ừ. nếu biết chia được thằng nạc nhiều hơn thằng mỡ biếu con vọng đâu hết con này ăn bao nhiêu thì biếu nó hết Chị, dạ. chị giúp thịt lợn xong rồi không biết à? Mang về từ lúc nào rồi? chưa anh tùng trưởng ban tiếp rượu ờ, lợn bản đây các bạn ạ à. ngon rất là thơm ngon đấy mở mở mở ra thôi không phải đậy nữa không phải đậy tái nó với tóc nó ấy nước tất nhiên rồi không phải cho lửa quá lòng ờ, nhồi lòng đang luộc bên kia đang ờ, xiên thịt để nướng rất nhiều các món luôn và ờ, đang à, khoanh cái lá chuối tròn bằng chiếc mâm để làm à, cố lá <coughs> chuẩn bị chín rồi còn à, lòng với lại nướng cháo rồi. thì nướng đây <laughs> đây thịt luộc thì nó làm buổi thịt cành ba mâm cỗ nha các bạn nhé này ăn rực rỡ luôn lòng non bảo có nước nước nguội không cho vào nước nguội để phải trắng thế có muối chấm luôn có thương à. ừ. muối hạt rổ thử xem nào vật. ăn có quên chết luôn không không muốn chết không cũng xem người ra mượn à? một năm đấy muốn rồi đây chín rồi vừa bắc lên chà nhắm đi nhắm miếng đấy nhắm miếng đi ăn vụng này nó mới ngon ờ, tất cả mọi người nhé mình ăn thử xem nào xem ờ, lợn mường ngon không nào ăn nó thịt lúc nguội thịt dai thơm lắm

cao thủ đánh chất canh đấy một tiết ừ, một, cho một tiết tiết nữa ba nước không ở ờ, ba nước ba tiết nóng đâu? ra về đèo thái đâu ra đấy lòng này đâu có tam công cái sao à các cái đồ này để à? anh em sử dụng cái đồ này nguyên thuốc đồ thôi ăn lộn bụng một ăn lộn phương năm ăn lộn ăn năm may mà đánh thế nhiều tiếp rồi biết đấy năm đấy là vừa đấy quá để đẹp rồi bắt trước nóng nhá lắc cho nó lắc xong đông rồi cho là bắt bắt trước um, nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều nước bạn một hai rồi Đấy, tiết canh đỏ âu màu đỏ tươi rồi bên kia đang à, xê mâm rồi các bạn đỏ mặt thế nào đấy chưa đã chưa thịt nướng thịt luộc lòng tiết canh cho cho một đĩa vào để đi thắp hương luôn đi tôi chuẩn non đấy hai hai đĩa vào một đĩa thịt đây thắp hương thái rồi ừ ừ lên thôi mẹ cái đau này thì tiết quá khó thái lắm thành thành đâu ít tiết mà nhiều tiết nó dính ừ, không sao Đấy, đang chia thịt nướng thịt luộc lòng Đấy, mới nào mới đi, khoan mới nào mồm đi. Chơi rồi. <coughs> Đây mâm cố ờ, lá người mường đây các bạn <coughs> Thịt lợn Mường Mâm cố lá chuối luôn Đấy muối hạt rổi Muối chấm Thịt uh, luộc Thịt nướng Lòng Đấy Rất là ngon Tiết canh ờ, Chúc mừng năm mới bác ơi Thôi

Xem rồi xem con bữa. Mình đi à? Ông mày mới thủy thì mày phải quên em quá. Đặt. Quên anh có thấy con thủy về. Không, ờ, cái đấy thì em chia sẻ không ờ, nhận biết rồi. Ờ, Quyết định từ hôm nay tháng 1 tháng 1 Hôm nay ai là tuyển công quân Tách các bọn